Nguyên Linh và Lê Lộc xin gửi lời chào thân quen đến quý vị khán giả đang xem chương trình Mẹ chồng nàng dâu. Bây giờ ta sẽ đến với Mẹ chồng nàng dâu ngày hôm nay. Xin mời. Chào quý vị khán giả. Tôi tên là Trịnh Thị Thiệu, 52 tuổi, nghề nghiệp là làm nông, quê quán ở tỉnh Thanh Hóa. Hiện nay tôi đang sống với con dâu ở Bình Hưng, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin mời chị ạ. À. Xin chào MC Quyền Linh. À, xin chào MC Lê Lộc. Dạ. Cháu là Thiều Vân Anh. Năm nay 29 tuổi ạ và cũng đến từ Thanh Hóa ạ. <laughs> cái ngày mà đầu tiên mẹ chồng gặp cô con dâu này đó thì mẹ chồng ấn tượng điều gì? Tiền là con trai dẫn ờ, bạn gái về để ra mắt bố mẹ thì là ông bà tôi thấy bé này thì là nửa mừng nửa lo mừng là thấy bé này là mặt mũi khấu khỉnh xinh xắn lanh lợi à. cái nửa lo của hai ông bà là thấy bé này là bóc dáng nó khiêm tốn quá lúc đó là con ốm không hả gầy lắm hả con hả chừng khoảng dạ. ba sáu ba bảy ký thôi nhỏ lắm vừa thấp vừa còi rồi lại vừa gầy vừa nhỏ nữa ừ. nhỏ ra bày luôn mà vừa đủ kiểu lên. hai ông bà là lo là lo là con không đủ sức khỏe để mà xây dựng gia đình là con không đủ sức khỏe để mà không đủ sức khỏe để đẻ cái đó cũng là cái đúng đấy. sau bao nhiêu năm làm dâu của cô rồi cô em thì ờ, làm dâu là 6 năm rồi 6 năm rồi mà... mình mình mình đã khẳng định được sức khỏe của mình chưa ạ <laughs> mấy đứa cũng có một bé rồi ạ trời ơi người ta có sức khỏe có sức khỏe là có đẻ nó đâu có lo ở đâu nó chơi vui chứ thật ra là mặt bé rất là xinh nha dạ. sau một nói chuyện thì thấy bé hiền ngoan thông minh tháo vét sau cái thời gian đó thì là con các con lại phải ra hà nội để đi làm thì thỉnh thoảng các con về thì cũng hay vào nhà chơi nhưng mà ông xã nhà tôi cũng cứ hơi hơi bực bội ra mặt bên nội bên ngoại thì cũng cứ nói ra nói vào nói cũng không chê bé cái gì cả chỉ chê bé là coi thôi thế thì là tôi mới hỏi riêng con trai tôi là chứ con này chứ bạn gái của con bé tí đấy thì làm sao nó đẻ được <laughs> thế thì là con trai tôi mới phản ứng ra mặt luôn nói mẹ thì bây giờ có bác sĩ mổ chứ làm gì phải dặn đẻ nữa <laughs> nói chung lúc đó cũng nhịn cười là cũng nói với con trai không phải đơn giản đâu con là mẹ muốn cưới vợ cho con là phải um, bố với nội ngoại là phải vui vẻ thì là tôi cũng nghĩ ra một cách để là nói chung một cách để là mách mút cho nó cách cách gì vậy con hai đứa mà thương yêu nhau thật sự không sống thiếu nhau được thì chỉ bằng cách là con phải ăn cơm chiếc kẽm đi của em bé là ok hết ôi rồi ui <laughs> luôn đó hả dạ vâng bây giờ mới biết là vì sao lúc đấy mình có <laughs> được vài tháng sau thì thấy con nó gọi điện về là ừ, mẹ ơi bạn gái con có bầu hai tháng rồi đó ừ, mẹ nói với bố để cưới cho con đi ông bà tôi phấn khởi là lo cưới cho các con vào tháng 4 năm 2016 yeah. Dạ. đến nay là cháu gái nội của tôi là được gần 6 tuổi mình làm dâu đó chị dạ. mình có gặp khó khăn gì không khi mà em có bầu thì uh, có mẹ uh, lên để xin cưới thì thực sự là lúc đấy em không muốn cưới không muốn cưới <laughs> lúc đấy thì à, lúc đó là con nó tủi thân nhưng mà lúc đó là con cứ ở hà nội ít tâm sự với mẹ đó là chưa cưới nhưng mà ăn cơm với kẽn rồi nhưng mà chưa cưới tìm hiểu ra là lúc đó là à, con trai tôi đi làm nhưng mà ham chơi nói chung là cháu lúc đấy là xác định là sẽ không cưới anh đấy không phải ham chơi game đâu không muốn cháu nó chơi gì khác nữa đó <laughs> tức là liên quan tới việc là à, mình nhìn ra là người này sẽ không mang lại được hạnh phúc thôi ạ lúc đó con nghĩ ai sẽ là người chăm sóc em bé ừ, <laughs> lúc đấy nghĩ là cháu chỉ nghĩ là sẽ sinh em bé thôi <laughs> cũng là cá tính dữ lắm luôn á Sao lại con suy nghĩ lại? Chồng có hứa là sau này sẽ thay đổi Cũng phải 3 tháng hơn rồi Vậy là bản lĩnh lắm á Mẹ chồng thấy mình có hợp gì với con dâu không? mẹ góp ý thì hay là lúc đó ở cưới là mẹ hay góp ý kiêng theo cái cái cái truyền thống dạ yeah. tức là nên là kiêng tanh kiêng mỡ hay ăn món gì món gì thì là con cũng cứ nhã nhặn lễ phép là vâng dạ rồi dạ vâng dạ yeah. nhưng có thực hiện theo không cũng <laughs> cũng có cái thực hiện cũng có cái không bởi vì <laughs> bà cũng rất là dễ tính và bà hiểu là tức là cái tuổi trẻ thì hay là sẽ theo hướng hiện đại ấy. Yeah. Dạ. tức là bà hiểu cái đấy nên à. là ờ. bà cũng không có ờ, phản đối hay như nào quá nhiều nếu mà không ờ, mà mẹ là quyết tâm phải làm theo mẹ là thế là dạ xảy ra vâng. mâu thuẫn đúng không cái điểm của con là hay lướt điện thoại nhưng lúc đó là mẹ không hiểu là con đang tìm tòi để mà bán hàng ở trên mạng lúc đó là hiểu nhầm con là trách nhầm con là lúc đó là tưởng là à, không muốn đỡ đần việc gì cho mẹ rồi lúc nào cũng lướt điện thoại để giết thời gian đây nhưng cái tình lúc đó là mẹ trách nhầm con nhưng mà lúc đó sao con không nói với mẹ chồng ít tâm sự lúc đó lại không nói sinh em bé rồi thì ờ, giữa cháu và mẹ chồng thì khá là hợp nhau thôi không có xảy ra bất kỳ một cái ờ, vấn đề gì hết chỉ có làm lúc sinh em bé thì cũng không có chồng bên cạnh con hay khóc một mình lắm đúng không sao lúc đó con ngại chia sẻ mẹ chồng hay sao không nói cho ai hết rồi trong gia đình còn bố chồng có tâm sự gì không rồi em anh chị em trong nhà cũng không có luôn kể cả nhà mẹ đẻ cũng không nói sao con không gọi điện nói chuyện với chồng mình nói chung là biết là không thay đổi được ấy ạ nên là không nói gì nữa nói chung là thưa với chương trình là bé này là rất có bản lĩnh chồng đi làm ở Hà Nội là vợ sinh nở ở nhà nhưng không đỡ đần cho vợ được cái gì thậm chí về là còn ờ, véo tiền của vợ đi để mà đi đi đi ham chơi cơ tôi cũng nói nhiều ông thì là ông thương con nhưng mà ông không biết diễn đạt còn mẹ thì phân tích mẹ nói nhiều lắm mẹ dạy rất nhiều rồi là bé này cũng rất bén lính tuy chồng như thế nhưng mà uh, bé uh, cháu bé chừng khoảng năm sáu bảy tháng gì đó là bé bắt đầu là tôi thì tôi đi làm nông thấy bé bố là thôi hôm nay mẹ đừng đi làm nữa mẹ ở nhà mẹ phụ với con là tức là con tìm tòi là con bán hàng online trên mạng đấy lúc đó là chồng đang như thế mà bé vẫn có bản lĩnh đang nuôi em bé vừa chăm con mà vừa vừa tìm tòi bán hàng tức là nguồn hàng càng ngày càng nhiều chất lượng của sản phẩm là khách hàng là uy tín lắm nhưng mà theo cô nói thì công việc quá nhiều như vậy thì cháu bé ai là người chăm cô hả cháu bé thì tức là bé ở nhà là vừa vừa trả lời khách hàng là vừa cho con bú còn mẹ thì lúc nào mà bé khóc là mẹ vào mẹ phụ còn công việc là ông nội đang thấy cái nguồn hàng nó lên cao như thế thì là nhà vợ chồng nhà bé này lại cũng có chuyện buồn là chồng ở nhà lại vẫn cứ là à, ở ở ngoài hà nội vẫn cứ ham chơi thỉnh thoảng mới về thăm con tức là một cái thời gian dài ý là ví dụ như trong ờ, sinh hoạt của gia đình thì về vấn đề tiền thì cũng vì là chồng không gửi tiền về mà lúc đấy thì em vừa mới sinh xong thì cũng chưa có tiền hay gì hết đấy thì có nghĩa là ờ, xin tiền nhà ngoại xong rồi ờ, nuôi con ông bà nội cứ nghĩ là chồng vẫn lo Nói cho mình ấy hả? vẫn cứ gửi tiền về ấy nhưng mà đến một ngày thì ừ, bà mới hỏi thì em cũng mới nói là ý là không không có tiền lấy gì hết thì lúc đấy là ông bà cũng mới biết là ờ, chồng không gửi tiền về còn trước đấy là cũng không biết chồng mình rất là khó thay đổi nên là kể cả con nói với ông bà thì chỉ để ông bà nghe và ông bà buồn hơn thôi chứ cũng không giải quyết được vấn đề gì hết đấy à, lúc đấy thì tức là ông bà hai bên cũng khuyên là chồng về để làm cùng với vợ thôi ấy chồng con cũng về cũng tức là ừ, bảo gì thì cũng làm xong rồi phụ ấy ạ ừ thế tuy nhiên là ừ, hai vợ chồng vẫn lục lục với nhau cuối cùng đến một cái giai đoạn là ừ, ừ, con quyết định là thôi sẽ ly hôn nói chung bà ngoại thì biết thì chắc bà ngoại có nói cho bà nội hai bà cứ khuyên là không vì lúc đấy đã có bé cũng đã lớn lớn rồi thì cứ khuyên là không không cho là là bỏ nhau ấy ạ ờ, nói chung là mẹ mẹ em lên khóc nhiều thôi bây giờ kiểu cố gắng ấy đó, khuyên. mình có khuyên con trai cái gì không Tôi khuyên con trai nhiều lắm Tôi nói là bây giờ là Lâu nay là con lúc 17-18 tuổi thì con con chơi Nhưng phải có điểm dừng Bây giờ con là trụ cột của một gia đình nho nhỏ của con rồi Con đã làm bố con làm chồng thì con phải là giữ lấy cái mái ấm gia đình của con được với người vợ thông minh tháo vét như thế con còn đòi cái gì nữa mà không cố gắng giữ lại nên nhiều lúc tức quá nói không được nó thì không cãi mẹ đâu nó cứ im im thôi nhưng mà nhiều khi nó cũng không thay đổi tôi nhiều lúc con dâu cứ gọi về bảo là uh, tình hình chồng con lại như thế như thế mà tôi khuyên giải mà không được có lúc tôi tức quá thôi con bỏ nó đi mẹ nói không được con bỏ nó đi cho nó lang thang cho nó khổ cho nó biết thân nói thì nói thế thôi nhưng đến sang ngày mai hai ông bà lại phải lọc cọc lên lại lọc cọc lên, lên nhà con để nói với con chồng con có thay đổi gì không bắt đầu căng thẳng nó lên nhiều hơn bởi vì lúc đấy cứ qua lại giữa cái câu chuyện ờ, ờ, ly hôn ấy thì căng thẳng nhiều và càng căng thẳng nhiều thì lại càng không giải quyết được vấn đề gì hết tức là anh ấy lại càng đi chơi nhiều hơn đó giải quyết theo cái cách là càng đi luôn không nghe ai nữa hết và cứ thế là đi và cuối cùng một mình con lo hết từ a đến z đều được ly hôn là là hiện tại là anh chị đã là đã, đã ly hôn rồi chắc là mẹ em mới biết đấy ạ không ai biết không ạ không ai biết không. tuy hai năm nay như vậy nhưng mà tôi thấy con trai tôi là vẫn là ăn cùng mâm ngủ cùng giường ở chung một nhà thì vẫn cứ thấy là chuyện bình thường thỉnh thoảng là nó cứ đáng ngang đá dọc nó đi chơi ly hôn trên giấy tờ nhưng mà hai vợ chồng vẫn ở chung một nhà ăn chung mâm ngủ cùng giường như như, như vậy lúc đấy Ừ, ừ, giải quyết ly hôn luôn bởi vì ừ, nhiều áp lực dồn quá và tự đi ly hôn một mình là không ai biết đấy Đấy, sau khi ly hôn về rồi thì con có nói với anh đấy là cũng ý là đã ly hôn rồi nhà ngoại thì vẫn thuyết phục là ý là bây giờ có con rồi mà ly hôn thì cũng không biết là bé sẽ như nào nên là nói với anh thế là vẫn cứ ở trong nhà cùng với nhau đấy nhưng mà không nói chuyện gì với nhau hết anh chị đã ly hôn lâu chưa hơn 2 năm ạ hai mẹ con mình đã lên thành phố sống rồi phải không chị dạ. chuyển vào thì là chuyển vào năm ngoái tuy nhiên là do dịch nên là lại về thanh hóa mất một năm thì năm nay là con mới vào đây được có hơn một tháng là vào lại thì là để cho bé đi học rồi mẹ chồng vào để chăm sóc cháu với lại phụ con dâu khi mà đã ly hôn rồi bắt đầu có một cái cảm giác là ý là cũng không muốn làm mình quá thân thiết hay là gần gũi quá với nhà nội nữa mình xác định là mình đã thôi rồi dự định ban đầu là sẽ thuê người về trông trông con rồi mẹ làm đó nhưng mà bạn nội có gọi điện vào nói là để bà vào trong mẹ chồng thương con đấy thật ra ông bà rất là thương con dâu luôn đấy thì tôi cũng cứ khuyên con trai tôi thì là uh, đến cái giờ phút này thì thấy con là nói chung là nó không rời vợ nó nó vẫn là bay vào bay ra rồi là làm ở xưởng rồi là nói chung là cũng chưa bỏ ham chơi hẳn nhưng mà nói chung là nó cũng chắc chắn là sẽ biết lỗi tức là con trai vẫn bay vào đây để chăm sóc uh, à, về vâng, con gái của mình con nó bay vào bay ra Ai, câu chuyện này nó à, cũng là nha <laughs> hơi có một chút xíu bế tắc em được chương trình thông báo là có một nhân vật bí mật muốn cùng lên với hai mẹ con mình hy vọng rằng là con sẽ thành công trên cái đường kinh doanh và thành công rực rỡ luôn đó dạ vâng à, để lấy lại những cái gì mà con đã mất mát một thời gian à trời mày mày chị đây là đây là mẹ đẻ bên anh ạ mẹ đẻ hả chị xui đó chị xui đó hả <laughs> dạ. câu chuyện của con gái nãy giờ kể rất là xúc động dạ. Ờ, nhỏ nhưng có vỏ đấy <laughs> rồi nãy giờ nghe con của chị nói nên rất là nể phục hai bà xui chắc là thân nhau lắm hả dạ, dạ, dạ. <laughs> mình đã sẵn sàng chia sẻ tất cả mọi thứ với nhau đúng không dạ vâng ạ hai bà xui cũng muốn nói gì với nhau không giờ chỉ mong sao là con trai tôi nói chung nó cũng đang dần dần thay đổi thì dạo này là thấy nó cũng là gần gũi vợ rồi là đỡ đần với vợ là ờ, cũng may là nhờ có ông bà ngoại ở trên đó để đỡ đần cho các con thì là rất cảm ơn ông bà ngoại chính là ông bà ngoại là rất thương con rể lúc nào cũng cũng khuyên giải để không muốn cho hai vợ chồng bỏ nhau đâu là là nhân của chương trình này là ông bà nội là rất là cảm ơn ông bà ngoại chị cũng nói gì với à, chị xui không <laughs> vâng thưa chương trình thì thì cũng à, có nội ở đây thì à, bà ngoại là cũng thật sự là cũng cảm ơn bà nội thì bà nội cũng đã hy sinh vào trong đây để đỡ đần cho con dâu và cháu nội em rất là muốn biết cảm xúc của chị bây giờ à, con là rất là cảm ơn nội ngoại hai bên bởi vì là con nghĩ là để có được cái thành công của mình ngày hôm nay ấy, khi mà mình không có được chồng bên cạnh thì cái sự thành công của mình có là sự hỗ trợ lớn nhất từ hai bên ông bà con luôn nghĩ là giống kiểu mình mất đi một cái gì đấy thì mình lại được bù lại một cái khác qua đây thì con cũng muốn cảm ơn ông bà rất là nhiều thực sự là bình thường thì con rất là ít khi nói hay là chia sẻ hay là nói cả lời yêu thương với ông bà hai bên luôn ờ, vẫn mong muốn là sau này mình sẽ à, lo được cho ông bà hai bên để ông bà hai bên ờ, có sức khỏe tốt hơn rồi à, sống được vui vẻ hơn để ông bà có thể thoải mái ra trong cái chuyện của con không cần phải ờ, quá lo lắng về cái vấn đề của mình nữa con thì con nghĩ là mình sẽ sống cho cái bản thân của mình trước phải mình phải hạnh phúc trước đã và mình không thể sống cho cái của người ngoài được không thể sống cho cái đánh giá của người ngoài được miễn sao mình thấy phải hạnh phúc trước là được tuyệt vời chúng ta có hạnh phúc chúng ta mới lo cho hạnh phúc được nhiều người chúng ta có khỏe chúng ta mới lo được nhiều người tuyệt vời cảm ơn ba người phụ nữ rất nhiều ba người phụ nữ hãy ôm nhau ôm nhau thật chặt nào